cả ba cái gì nó khóa ra đây công tắc vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là các tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để mà thay thế cho hai đáy nồi ở về cảm biến này thì nó sẽ chịu với nhiệt độ lên đến là 250 độ 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga lại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 thời hạn sử dụng có thể lên đến từ từ 30 đến 40 ngày đây nhưng mà những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng cho biết là nhập đó nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng nhỏ lại đổi bên trái của tôi đây là hai trăm rưỡi đây đổi phải của tôi là hai trăm bảy đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái quay cảm biến tiếp xúc với cái nồi đó thì cái nhiệt độ sẽ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua con biết ở cửa hàng chúng tôi thì các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây đây là cục nguồn 3V thì với cục nguồn 3V này á, thì các bạn có thể ghim vào điện và ghim vào cái đầu chờ của sản phẩm không biết đây đã sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin đây viên mua con là đầu chờ làm sẵn của tôi lấy đi ra ngoài hết đây. biết sử dụng nguồn 3V hoạt động vẫn bình thường thì bên cửa hàng chúng tôi á cũng sẽ có bán kèm một bộ pin sạc nếu như mà các bạn không muốn sử dụng nguồn 3V ờ, á thì các bạn chúng tôi cũng sẽ bán kèm một bộ pin sạc đây thì nó sẽ bao gồm một pin sạc như thế này đi kèm với nó sẽ là bộ cắm sạc với đoạn dây dài ba mét như thế này và một cái lò xo đây đây là tất cả phụ kiện của bộ pin sạc của chúng tôi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 thì nếu như các bạn sử dụng các hẹn giờ á, mà vẫn cái pin bên trong hộp pin á thì khi mà hết thời gian cho nó cắm này thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy lưu ý cái điều này thì đối với bếp Nhật này thì nó sẽ có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn là bếp ga Việt Nam của chúng ta thứ nhất đây là bếp được xuất xứ từ Nhật thì các bạn sử dụng sẽ rất là bền thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế nhiều gia đình đã sử dụng đó, khách hàng đã sử dụng á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 sẽ nhận được tín hiệu thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn thứ hai là phòng chống sẽ xảy ra các trường hợp ờ, ga bị rò rỉ cháy nổ rất là an toàn đó những ưu điểm rất là tuyệt vời của bếp ga nhật khi mà các bạn sử dụng mâm và quyển này để nướng thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới để trong quá trình các bạn nướng hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm chúng ta nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn ở đây thì chúng ta sẽ có nắp che đầu chia lửa bằng cái nóc